Hết tặng rồi, Neromolo chiêu mộ người chơi mới cực đã. Tặng hộp quà tăng thủ khi vừa tạo nick mới, mở được những phần quà hỗ trợ người chơi mới, nhận hàng triệu hộp xanh miễn phí, nhận không giới hạn. Game có nhiều tính năng mới độc lạ, đội ngũ admin update liên tục. Tải game tại neroblue com và chơi cùng với nha. Mua nick, mua vàng, mua gift Gitcode, lên ngay gablue.vn. Đặc biệt, random 20k, 50k, random 100% trúng thưởng. Gablue.vn, shop game lớn nhất Ngọc Rồng Blue nơi hội tụ các chân chơi. Ngọc Rồng Blue.vn nhập nick tự động giá tốt. Đầu video thì mình sẽ tổ giới thiệu quay 1.500 thỏi vàng cho anh em nha. Thì bước 1 là anh em đăng ký kênh cộng nhấn chuông thông báo này. Bước 2 là anh em like video cộng à, like cái comment mà mình ghi ở dưới phần bình luận nha. Và anh em xem video của mình trên 3 phút để đủ điều kiện nhận giải nha. Bước ba các bạn anh em comment tư nhân vào cộng server này. Bước 4 là like video của mình đủ 500 like và mình sẽ chọn năm bạn may mắn và bạn 300 thỏi vàng nha. Nhớ là xem video của mình nó càng lâu thì tỷ lệ trúng nó càng cao nha các bạn và như thường lệ ấy, thì bây giờ mình sẽ chọn ra ba bạn may mắn để trúng giải của mình trong clip trước nha thì những bạn may mắn của này á, thì inbox zalo cho mình để nhận giải nha thì à, các bạn nhận giải ở gầm vn nha rồi thì à, bạn đầu tiên đó chính là bạn à, Quang Dora ok à, bạn thứ hai à, xin chúc mừng bạn đứa con của quỷ nha chờ cái tên và bạn cuối cùng đó chính là bạn Khanh Đoan ấy bạn này inbox mà những bạn này inbox zalo cho mình nha giải thưởng thì cực kỳ hấp dẫn luôn <laughs> ok rồi thì à, vào clip ngày hôm nay thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip mình uh, sau cái siêu phẩm ba con hàng ở bên Rồng Blue giá 20 củ và để cho các bạn xem thử là ba nít là 20 củ thì uh, nó sẽ có đáng giá hay không nha. Đó. Thì đầu tiên đó chính là ạc Z Blue Tool. Thì uh, cái con hàng này thì nó là có hai quần thằng Seiya luôn, mỗi quần là mát pin. Đó để cho bạn xem nha. Thì áo vải thua là 80% HP thì sách này được gọi là sách 3 đó các bạn một thằng xe da này cực kỳ là bá luôn những anh em nào ấy mà sưu những cái set này thì uh, có cơ hội là trở thành những con hàng viết nhất ở bên server à, blue và cũng thể nó gọi là viết nhất của dòng blue luôn các bạn ạ đấy thì uh, game nói chung ấy là cái nick này thì uh, nó full hết tất cả 8 sao luôn các bạn uh, chỉ cần về các bạn uh, chơi thôi là ok và có thể đầu tư lại một số cái uh, món đồ như là và pháp sư cái thứ này ấy thì nick này thì nói chung là dài áo quần thì đều là blue một và 8 sao hết nha đấy thì ngọc độc online thì 8 sao ra thì nó cũng như vậy thôi bạn, à, thôi không nhớ tên ngọc online ha rồi đấy một sẽ ra 8 sao nha các bạn thì uh, cực kỳ là vip luôn và cái cái à, năng thần Zeno thì à, nó hơi bị cùi các bạn ơi nhưng mà không sao thì cái răng thần chết thì những cái này các bạn về thì nghĩ nên các bạn phải đầu tư lại thêm một ít HP nữa thì con hàng này là chắc 7 cộng 7 7 triệu thì 8 triệu đấy thì uh, hôm nay là con hàng này ba con hàng này tao còn đánh giá là 20 củ này đó làm clip cho bạn xem thì ngoài ra sửa một set cà rốt các thứ này trung rương thì còn quá trời đồ đây đồ cái gì cái gì cái thứ này và điện tử thì chỉ 131 tỷ thôi à, nhưng mà phải nói là cực kỳ mắc pin luôn này 8 sao hết luôn các bạn à, cực kỳ ngon luôn thì, ờ, có nhằn ngọc nguyệt ngọc cái thứ này và con hàng này thì đi kèm bó cực kỳ ngon nha đấy thì không có đòn đen nha các bạn thì HP của em em nói là 139 triệu nha để bạn bổ ích vô này và không có những item khác nha tại vì là bây giờ hết item hết rồi các bạn ví dụ như là nếu như mà có thêm cái đồ tay súng đánh này rồi được tay hp này một số đồ nữa thì mà con hàng này cực kỳ mắc pin luôn và con hàng thứ hai thì cũng sửa một sách nắp ba tám sao các bạn ơi gọi nắp ba đi ha nhưng thì uh, à, cái này thì có điều là mấy cái lượng thái thần chết thì hơi bị cuồng một xíu tại vì uh, chỉ có được uh, à, 5 viên ngọc sư thôi nhưng mà bé thì vĩnh viễn nha các bạn thì ngon thì nước này cũng như máy kia các bạn đều có mấy kích hoạt blue một rồi có thứ nữa. chung là quá là nhiều đồ ngon luôn các bạn đấy à, ngoài ra thì có một số đồ thì ờ, hồi trước đi xem boss nó có được các bạn mình thấy rằng là các bạn nào ấy mà có điều kiện thì ờ, bút bao hàng này về bạn đi xem boss kẹo boss thì ngon luôn thì ba con hàng này mình tiết lộ các bạn luôn ha ba con hàng này á thì boss tới tận 500 triệu hp luôn các bạn tức là sau tới lần boss còn 500 triệu bạn có bo chết luôn ấy thì mình xây ra thì xem boss là bắt pin không các bạn trái đất năm mới thì nó hồi chiêu rất là lâu nên là ưu tiên là các bạn chơi Sia đấy thì các bạn xem boss sẽ ok nhất nói thật không ấy và đây là con hàng thứ ba này các bạn thì à, cũng sở hữu một cái quần à, không quần 113k là hết pin nữa này các bạn nhưng mà ngọc pháp sư thì chỉ có những mới được những cái thôi <laughs> thì uh, đợi admin ra sự kiện là ngọc pháp sư các bạn rồi xong rồi sẽ quất thôi đó thì nick là cũng có một đồng đen nha các bạn thì có có đồng đen là hp được 174 triệu thì ba nick này là trung bình là kame uh, combo hơn 500 triệu nha các bạn điện tử con hàng này thì uh, con hàng mèo VW này á thì uh, cũng uh, chỉ mới 122 triệu thôi vẫn còn đang ốp nha mà full hết 8 sao rồi đó các bạn thấy không full hết 8 sao rồi mấy cái nhận ngọc thì cũng chưa có up luôn nhưng mà mình thấy rằng là con hàng này cực kỳ mát pin đó ba con hàng nha mèo VW này Lolita 2K1 này và Jet Blue Tool thì ba con hàng này á, giá là 20 cũ nha và các bạn chỉ cần là hút ba hàng này về là các bạn bơm 500 triệu rồi bây giờ mình sẽ đi tìm boss test các bạn xem nha thì ba con hàng này các bạn nội tại rồi skill được mắt minh hết rồi cực kỳ ngon nha các bạn chỉ cần à, về các bạn đi xem bó thôi đó hôm nay thì mình sẽ đi sang thử à, cho các bạn xem demo nha thì mình thấy khu có 14 thằng này chắc là không được có boss rồi mình sang boss bình thường nhưng mình không có xe tu nha các bạn rồi ok combo luôn này chết boss không Ôi trời ơi, không chết luôn kìa chết rồi các bà ơi nhưng mà chết là mình không mang rồi tại vì mình combo nó hơi bị trễ các bạn ui rồi combo hơi bị trễ nên là mất phần rồi khá buồn nhờ ok tiếp tục thôi còn con boss này nữa nè giờ đợi nó hồi sinh lên thôi là đi ờ, combo chơi các bạn rồi bây giờ thì ờ, con thằng hủy diệt này thì ờ, bị hp các bạn bãi cái tèo ạ à đấy bây giờ sẽ biến khỉ lên ha biến khỉ lên không biết nó tài hp nhưng còn online không tại vì mình ít chơi xe da lắm chủ là mình chơi câu hàng năm mới thôi nên là cái này mình không rành đâu các bạn ơi ok thằng hủy diệt này trời trời trời quá là vip luôn các bạn à, ờ, 1 tỷ 2 hp phải cái trường rồi cứ cứ chơi thôi các bạn ơi Đấy, mấy con hàng này thì rất là đáng tiền giờ thì kêu mình canh nha ơ à, không bom được kìa ờ à, không biết bom được chưa ta cứ thử thôi xíu thử thử coi rồi nha giờ mình sẽ cần bom nha mình bom tay nha các bạn nên là có thể là không ăn được nhưng mà mình sẽ thử bom cho các bạn xem một combo này 500 triệu sẽ ăn bớt ngon như thế nào thôi nha ok luôn giờ cứ đợi tụi nó bom thôi bạn ơi cực kỳ là đáng tiền luôn thì ba con hàng này thì à, phải nói là mình thấy là rất là ngon nha các bạn 20 triệu các bạn về các bạn uh, à, camera rồi các bạn bốc cái thứ thì mình thấy cực kỳ là ok cực kỳ ngon không ấy thật sự luôn các bạn chỉ 20 triệu thôi các bạn combo 500 triệu đi xem boss thì mình thấy cũng khá là đáng tiền đấy chứ rồi nha giờ chuẩn bị combo này 174 150 50 chắc là đủ rồi đó đúng không úi rồi không biết ai được hay không úi rồi một đống người bốn theo luôn kìa tụt rồng hay sao kìa ấy da để coi ai được không úi rồi bay ra khu luôn rồi về lại khu này ừ, không biết có chắc đâu mày rồi bạn ơi một máy đi kinh lượm mất rồi rồi bây giờ tiếp tục với lại uh, câu tiếp theo ha thì khu này thì mình thấy rất ít người nên là mình sẽ đi ờ, combo hai hạt ha rồi combo ba luôn cho cháy nha rồi xong xin luôn con boss tự <laughs> nhiên hai sao bạn ạ à. ngon lạnh ơ ờ, phải mình ăn à à phải ăn bạn ơi thử nếu mình không ăn nữa chứ rồi thanh niên này Shisha này bom đấm cực gác luôn đấm ba mấy triệu bốn chục triệu luôn bày luôn nếu tham mới mình bom đấm luôn các bạn nhưng mà chỉ có vip uh, vip của bắp à thì uh, bạn đánh đấm này cái nick uh, 5 x đấm mà để hôm sau thì mình chắc cũng lấy nick, uh, nick uh, một cái thai đó các bạn mình đi đấm cho các bạn xem luôn ha trộn anh đi người có con thiên kỳ kìa mình hết bon rồi vai ui rồi là hai sao kìa không ăn được luôn ui là trời rồi tiếp tục với lượt tiếp theo nha các bạn rồi giờ thì mình chuẩn bị bom đây à, boss uh, còn 900 triệu bạn ơi ui là trời thì hôm nay là mình quay ba cái táo cái này cho các bạn xem thử là còn ờ, thấy đây là thấy nó ngon thấy kiện kỳ ngon nha các bạn à, chơi game thì à, cứ theo làm theo mình nha cứ đám boss thôi đó xong đợi ăn thôi thì mình nãy mình đóng bay skill là lõi mất tiêu bạn ơi giờ mình sẽ canh mình bom ha bây giờ mình ăn được rồi biến khỉ đã ok luôn rồi nè giờ mình sẽ để sẵn skill nha tại vì là không dùng tool nó rất là bất tiện các bạn ở xanh chơi game không dùng tool thì à, rất là lỗi nha ok ok giờ canh ăn con bớt thằng thiên sứ nha các bạn tại vì là mình combo ba bạc mà thì hơn 500 triệu ấy nếu có cộng đây thì gần 600 triệu các bạn mình nghĩ tầm đấy hơn 600 triệu một xíu không dưới 600 triệu nó hơn 550 triệu thôi thì tầm đấy mà ok giờ thì cứ đợi bố thằng thiên sứ thôi ơ ờ, mình bấm nhầm bom luôn rồi <laughs> ủa thì sao rước gì ngọc rồng đấy à, bấm nhầm bấm nhầm mà ăn luôn <laughs> vãi cái tèo à không có tin được mà ăn được con boss luôn mà à vãi cái chữ rồi xin lưu con boss thứ hai nha Úi rồi đã thấy cực kỳ ngon nha thấy không các bạn thấy không ăn bót là dễ luôn đấy các bạn cứ đầu tư như thế này về ăn bót sang bót thì cực kỳ ngon nha rồi đợt cuối đợt tiếp theo này mình sẽ sang cho các bạn thấy rằng là cái combo 20 triệu sang bót nó phê như thế nào các bạn đi sang bót một cái này có nghĩa các bạn dùng tu đó thì mấy anh kia đứng nhìn thôi tại vì làm sao mà nó sang lại các bạn được đó bây giờ thì tiếp tục đấm thôi 2 tỷ HP đúng không 780 triệu này cứ chơi thôi bà ơi mấy cái này thì chỉ con mèo mà chơi ờ, easy game thôi có cái gì đâu mình phải xoáy đúng không đợi phải đi cái đấm thôi 2 tỷ hp này trời trời trời trời 600 triệu này hiện boss thằng cái việc thì à, bây giờ mình thấy là cái tỷ lệ rơi đồ nó cực kỳ ít luôn các bạn đậu xanh giờ muốn để mà nó rơi được cái à, đồ thì mình thấy cực kỳ đâu khó luôn các bạn má giờ anh fit quá trời là fit luôn càng ngày càng khó rơi, rơi đồ trong bó luôn ấy nên là anh em sang nhiều nhưng mà khá là ít cái bó nó rơi các bạn còn bên uh, Sport Chibon thì Magni cái kẹp khô thôi mình chịu rồi bó tay luôn kẹp như thế thì mình không biết làm sao để mà ăn quá được luôn các bạn kiểu autotune ấy rồi bom hai hạt này xin boss nha đấy hai sao liền ui rồi ui mấy thanh niên mới làm gì vậy có được phát đẹp nhờ phóng bắt được phát chết luôn boss quá cái tèo à ờ mình ăn nghiêng cũng được nhưng mà mấy thanh niên kia là nhìn đẹp hết anh em nhờ một dạng nó mất luôn màu xanh đây gọi là kèm bớt mẹ rồi chưa thấy ai chơi lại hết trời à, thiệt chứ nhưng mà đẹp thì các bạn dàn đang bớt laser thì à, rất là đẹp nha ui trời mình thấy mình ngưỡng ngộ luôn các bạn đậu xanh cũng dàn đang bớt luôn à rồi thì uh, tiếp theo nha được cuối cùng nha bây giờ mình sẽ combo một lần cuối cùng rồi mình sẽ kết thúc clip ở đây thì uh, các bạn nào có ý tưởng gì á về cái dàn nick này á thì uh, có thể uh, uh, bình luận dưới phần uh, comment nha đó thì các bạn chỉ cần uh, comment dưới thôi thì uh, mình sẽ uh, tiếp nhận và đóng góp những ý kiến của các bạn để mình làm những cái video mình theo ý kiến các bạn nha game dạo này khá bí được các bạn uh, cài nick thì cũng rất là nhanh luôn mà làm thì cũng khá là dễ nữa nên là khá bí tưởng luôn là hành trình thì mình cũng không biết là hành trình gì để cho các bạn xem nữa tại vì là những hành trình này thì đa số là nó rất là nhanh luôn làm một ngày cái là xong luôn rồi các bạn là mình thấy cực kỳ là dễ mình lên rất là nhanh luôn ấy kiểu như vậy ôi còn 900 triệu bây giờ mình chỉ cần mình canh mình combo phát là mình xin được con boss thôi thì mấy cái này nhìn dễ mà không có gì đâu à, boss thần hủy diệt không hai này các bạn ok chơi game mà easy thôi không có gì khó chỉ sợ làm cũng bền thôi bạn ơi rồi boss thần hủy diệt không hai này cực kỳ là easy luôn rồi quốc ui rồi xin đấy thấy không các bạn combo ăn boss easy game liền rồi giờ hồi sinh đi lụm lụm oh, what the fuck mình bấm nhầm ra khu nữa rồi để mình tát cái uh, người đi ha rồi oh, không phải nick này à chứ nick này đấy mình tải cái uh, chế độ người trong khu đi là mình có thể nhận được rồi rồi ok các bạn thấy không các bạn combo cực kỳ sướng luôn thì uh, con hàng ba hàng này giá 21 triệu 20 triệu gì đấy các bạn uh,